thiệt là giờ tôi không còn đủ sức nữa để bất ngờ luôn đó mọi người tôi bất lực luôn riết rồi cái trại tôi chăn nuôi đà điểu mà mỗi đứa kỹ thuật viên nó tha về một con chó hoặc là một con mèo trời ơi không biết mấy ổng đi đâu tha về thêm hai con chó đen nữa rồi con này nè nó đặt tên là cá rồi chịu nổi hơn một con nó đặt tên là cá một con đặt tên là ớt còn cái con trắng nhắc này thì đặt tên là đốm ôi cái tư duy đặt tên tôi không hiểu nổi luôn rồi sáng giờ nó đi theo tôi nó hỏi chị có thấy con cá của em đâu không trời tôi nói con cá của mày sao tao biết được rồi giờ tôi mới biết là con cái con quỷ đây là con cá nè cái con đen thùi này là con cá này mọi người Ôi ơi đã vậy sinh ra làm chó thì thôi kiếp chó ăn nhàn đi không đâu mơ mộng giống như là con mèo đen của mà nữ hoàng Cleopatra đó nó giác trên vai không nó giác trên vai nó vuốt một cách vô cùng quý xà tộc luôn không hiểu nổi rồi bây giờ cứ cho là nó nói là tại vì cái con này nó giống con cá lóc đó chị cho nên đặt tên là cá không liên quan không liên quan luôn vậy cái con quỷ kia đặt tên là ớt là làm sao tụi bay giải thích đi trời ơi nó giống cái gì trái ớt